Zalo chúng ta ăn bạch vip 39 và ở Zalo cũng vậy Zalo những thành viên ở nhóm tứ nương của mình những anh chị bạn bè cô dì chú bác mà à, đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm chốt số tứ nương của mình thì ngày hôm nay thì cũng về bỏ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 à, loạn cầu bí số đang xa bò thì các bạn có thể liên hệ về Zalo của mình nhé thì ở Zalo thì mình sẽ soi cầu cho các bạn rất là đều đặn hàng ngày ấy à, bởi vì là do tính chất công việc thường là hay đi công tác xa nên là mình không có thể làm video thường xuyên cho các bạn được nhưng mà ở Zalo thì hàng ngày các buổi chiều mình khi nào mình cũng sẽ cố gắng là soi cầu này sẽ gửi cho các bạn những cái con số à, ít nhất là từ khoảng 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều là trong cái khoảng thời gian đấy mình đã gửi số cho các bạn được rồi đó rất là đều đặn hàng ngày để cho các thành viên à, sẽ lấy được, được những cái con số may mắn và hàng ngày sẽ về bờ bến một cách an toàn vì thế mà ai các bạn cũng có thể liên hệ với mình nhé 0963 2361194 còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên à, video thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và à, chạm 3 nhé đọc thủ đề là 373 và bạch thủ vip sẽ là 4554 dần đấy rút gọn mình sẽ có không uh, uh, ờ, 070 này 171 này 474 575 676 030 131 353, 363 và 393 Thì các bạn mà thích những con số này thì các bạn chơi nhé Thì mình cũng đã cố gắng là uh, soi cho các bạn những cái cầu kèo và những cái con số với những nhịp đẹp nhất có thể rồi Thì ờ, mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những cái trên này nó là những con số công khai ấy. Mình đã soi cho các bạn những con số rất đẹp rồi Nhưng có thể nó đẹp thì nhiều người biết, nhiều người chơi, nhiều người thích thì có thể là bị giam số nó sẽ khó ra hơn đấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình 0963236194 thì các các bạn đã tham gia vào nhóm rồi đã là thành viên của nhóm rồi thì các buổi chiều mình sẽ sắp xếp và gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng và sẽ có khả năng ăn cao này sẽ được có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé